Chào mừng các bạn đã đến với kênh youtube của Hàn Phát Computer Và hiện tại thì mình đang có đây một chiếc cả đồ họa đến từ Innovade Và nó có tên đó chính là iQ GeForce RTX 2080 Trong video ngày hôm nay thì mình sẽ cùng với quý vị và các bạn mở hộp trên tay cũng như đánh giá hiệu năng về chiếc cả đồ họa này Để xem thì nó có xứng đáng để các bạn nâng cấp từ chiếc cả đồ họa RTX 1080 lên RTX 2080 hay là không thì chúng ta cùng bắt đầu video ngay bây giờ Ok thì đầu tiên thì như các bạn có thể thấy thì mặt trước của cái hộp này chúng ta sẽ có chữ đó chính là chữ IQ và bên trên góc này một chút thì chúng ta sẽ có chữ đó chính là Inno 3D. Về phần mặt sau thì chúng ta sẽ có thêm một số cái thông tin đó chính là những cái công nghệ sẽ được trang bị trên chiếc cả đồ họa này và một số cái dòng chữ như ở tiếng Trung, tiếng Hàn hay là tiếng ờ, Tây Ban Nha ở đây thì các bạn có thể tìm hiểu sau. Và ngay bây giờ thì chúng ta sẽ đi đến với phần mở hộp của chiếc cả đồ họa này. Ở bên trong hộp này thì nó sẽ có thêm một cái hộp màu đen nữa Và như các bạn có thể thấy ở đây Mình sẽ bỏ cái này qua một bên đây. Ở bên trong hộp của chúng ta thì chúng ta sẽ có đó chính là một cái à, miếng nhựa để giữ cho cái à, linh kiện bên trong của cái hộp này thì nó sẽ không bị à, va đập trong quá trình mà chúng ta vận chuyển mình sẽ nhấc cái tấm này ra ở bên trong này thì đầu tiên thì các bạn thể thấy đây đó chính là một quyển sách hướng dẫn sử dụng cũng như là một cái đĩa để chúng ta có thể cài driver các thứ mình sẽ bỏ qua một bên và ngay bên dưới thì chúng ta sẽ có một cái pad chuột cũng đến từ iTunes và tí nữa mình mình sẽ mở ra cho các bạn xem tiếp theo thì chúng ta sẽ có hai cái fan quạt và hai cái fan quạt này thì nó sẽ có đó chính là 12 cánh và các bạn hoàn toàn có thể tháo ra để thay ba cái fan quạt đang có ở trên chiếc cà đồ họa của chúng ta và đây sẽ chính là nhân vật chính của chúng ta chiếc card đồ họa uh, iQ GeForce RTX 2080 và như các bạn có thể thấy ở đây Đầu tiên thì về phần thiết kế thì khi mà mình cầm chiếc card đồ họa này thì nó khá to cũng như nó khá dày hơn so với chiếc GTX 1080 trước đây của hãng làm khá là nhiều và cái điểm nổi bật nhất có thể kể đến đó chính là với một cái dải led RGB nó sẽ được chạy xung quanh chiếc card đồ họa này khi mà các bạn cắm điện vào thì như thể là một cái dòng điện uh, nó sẽ bao quanh chiếc card đồ họa này nhìn trông khá là đẹp, đẹp mắt về phần fan thì các bạn sẽ có hai sự lựa chọn đó chính là ba fan với mỗi fan 15 cánh hoặc là hai fan với mỗi fan đó chính là 12 cánh các bạn hoàn toàn có thể tháo ra để các bạn có thể lắp vào như hãng đã tặng ở trong hộp chúng ta có rồi và các fan này thì theo như hãng nói đó chính là uh, nó sẽ được làm trên công nghệ đến từ Nhật Bản vậy nên thì cái tuổi thọ của nó sẽ tăng gấp 3 lần so với những loại fan thông thường về phần tản nhiệt thì chúng ta sẽ có tới 6 cái ống đồng được làm liệt mạch sát vào nhau Nó sẽ tạo lên một cái bề mặt tiếp xúc lớn Và chính vì lẽ đó thì cái GPU của chúng ta nó sẽ tỏa ra nhiệt được đều hơn Cũng như thì nó sẽ làm mát nhanh hơn so với những loại card GTX thế cũ Về phần cấu tạo thì nó sẽ được sản xuất trên kiến trúc Turing Thay vì kiến trúc Pascal đang có trên những con card GTX 10 series thế hệ cũ Và về phần bán dẫn thì nó cũng sẽ được làm nhỏ hơn Đó chính là 12 nanomet thay vì 16 nanomet đang có trên những con GTX thế hệ cũ. Về chuẩn RAM mà nó đang sử dụng đó chính là chuẩn RAM GDDR6 với mức dung lượng RAM là 8GB. Về độ rộng bớt nhớ thì nó sẽ nhỏ hơn so với chiếc GeForce GTX 1080 Ti và chiếc RTX 2080 Ti. Và đối với băng thông thì nó sẽ có tốc độ đó chính là 448 gigabit trên giây. Và để cấp điện cho chiếc Vega này thì nó yêu cầu một bộ nguồn có công suất tối thiểu đó chính là 650W. Và về phần chân kết nối thì nó sẽ có hai chân, mỗi chân đó chính là 8 pin. Về phần hiệu năng thì nó sẽ nhìn hơn khoảng 10% cho với chiếc GTX 1080 và nó sẽ xem xem so với chiếc 1080 Ti về phần hiệu năng. Tuy nhiên thì nó sẽ được trang bị những cái công nghệ mà trên hai chiếc cả đầu họa thế hệ cũ không có đó chính là công nghệ ray tracing và công nghệ deep Learning nó sẽ giúp tăng cường cái khung hình cũng như khử răng cưa và tái tạo lại các chi tiết đặc biệt là ánh sáng trong game giống như khi mà các bạn nhìn ở ngoài đời thật. Về lượng nhân CUDA nó đạt được là 2944 nhân CUDA. Đối với lại lượng nhân ờ, tensor thì nó đạt được là 368 nhân còn về nhân ray tracing thì nó sẽ ít hơn so với chiếc RTX 2080 Ti là 12 nhân thì nó sẽ đạt được đó chính là 46 nhân ray tracing. Về các cổng kết nối thì chúng ta sẽ có 3 cổng DisplayPort 1.4, một cổng HDMI và cuối cùng nữa thì chúng ta sẽ có thêm một cổng USB Type-C. Đối với cổng diên PTC này thì nó sẽ giúp ích cho các bạn trong cái việc kết nối dễ dàng hơn đối với những loại kính thực tế ảo VR thế hệ mới. Nó đỡ mất cái công các bạn kết nối nhiều dây hơn so với những loại cạc như kiểu là GTX 10 series. Ở bên cạnh trái của sản phẩm này thì có một điểm làm mình chưa được hài lòng cho lắm Đó chính là cái chữ GeForce RTX này Thì mặc dù đây là một trong những sản phẩm tầm trung cũng như cận cao cấp của hãng Tuy nhiên thì cái chữ GeForce này thì nó sẽ chỉ được ờ, phun lên bởi một cái lớp sơn mà thôi Cái cảm giác nếu như đây là một trong những cái bề mặt tiếp xúc ờ, giống như kiểu là bề mặt tiếp xúc của cái bàn phím thì sau một thời gian sử dụng thì nó sẽ bị bong tróc và nó sẽ bị mờ dần đi ngay ở phần phía dưới của chữ GeForce RTX này thì chúng ta sẽ có một cái ờ, màn hình bằng led thì nó sẽ hiện lên ờ, cái thông tin nhiệt độ của cái ừ, Vega này khi mà nó hoạt động thì nó sẽ là bao nhiêu Và để tổng kết lại về con iChill GeForce RTX 2080 này thì theo cá nhân mình nhận thấy thì về phần hiệu năng thì nó nhanh hơn cũng như mạnh hơn so với con GTX 1080 khá là nhiều Tuy nhiên thì các công nghệ hỗ trợ cũng như các tựa game hỗ trợ Redressing hiện tại thì nó chưa được phổ biến cũng như là các driver thì nó chưa được update một cách gọi là mượt mà nhất Vậy nên thì nếu như bạn là một trong những người dùng cơ bản thì mình khuyên các bạn vẫn nên sử dụng chiếc card đồ họa đó chính là GTX 1080. Còn nếu như các bạn muốn sử dụng những cái công nghệ tiên tiến mới nhất thì mình khuyên các bạn nên sử dụng chiếc GeForce GTX 2080 này vì đây là một trong những sự lựa chọn không thể bỏ qua với những gì mà mình đã đưa đến cho quý vị và các bạn trong video ngày hôm nay. Và video của mình đến đây là kết thúc. Nếu như các bạn xem video này cảm thấy hữu ích thì đừng quên ấn like, share video này và nhớ ấn vào nút đăng ký để tiện theo dõi các video mới nhất của chúng mình tại kênh YouTube An Phát Công Tơ. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các video kế tiếp